Ok và hai xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Vanh MCVN đây Thì uh, trong tập uh, trước thì mình đã có vào trong cái trường này và tiêu diệt hết quái vật đây rồi Thì là lần này là mình cũng không biết là có nhiệm vụ gì nữa nhưng mà mình mong là mình sắp được mình mình sắp được về nhà bởi vì các bạn biết đấy sắp đến trung thu rồi mình cần phải làm uh, gọi là làm làm làm lễ trung thu ở ngôi làng của mình các bạn hiểu không đó và bức thư mình gửi cho Bixel mãi chẳng thấy Bixel đến thôi kệ đi nói chung là mình cũng sắp về rồi giờ mình đi xem nào có nhiệm vụ gì khoan mình xem có ai ở ngoài kia kìa người hay là ma cướp à hello ui cướp cướp cướp các bạn ơi cướp cướp cướp cướp chạy chạy chạy chạy thằng này cướp rồi hay là cướp ui đánh mình một phát chỉ cần chết luôn Giờ mình sẽ đi qua chỗ um, ông đội trưởng kia để xem có nhiệm vụ gì không à bên này thì vẫn là zombie thây ma đầy đây à các bạn lại đây cắn tao đi nè ừ, bọn này không ấy được đấy thời um, gọi thành phố bị uh, dịch bệnh mà những cái thằng khỏe mạnh kia nó không đi giúp uh, quân đội mà nó toàn đi cướp thôi các bạn đấy cái thằng vừa bắn mình ấy trong này vẫn còn zombie mà không biết là cho zombie ở trong đấy làm gì thí nghiệm mà ờ, ok thì hôm nay mình sẽ hỏi ông này xem mà ờ, hôm nay có nhiệm vụ cái gì đây nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ cuối cùng của cậu chúng ta đã tìm được nguyên nhân gây gây ra cái gì chúng ta đã tìm ra nguyên nhân gây nên dịch bệnh đó chính là sự xâm lược của người ngoài hành tinh ta đã chuẩn bị quân đội cho cậu rồi vậy ngài muốn tôi phải à, à vậy ngài muốn tôi làm gì <clears throat> cậu hãy dẫn quân đội mình à, quân đội này đi tiêu diệt hết những kẻ xâm lược ngoài hành tinh và phá hủy năng năng lượng của năng lượng trong tàu của chúng có khí thì mới không vậy chúng tôi đã chuẩn bị uh, lính và súng cho cậu rồi hãy ra gặp tiến sĩ ok đó các bạn ơi thì là đấy mình đã bảo rồi mình nghi ngờ không có lẽ là do bọn ờ, người ngoài hành tinh ấy đấy từ trước mình đi cứu kiều chắc là bọn nó quay lại trả thù uầy nhiều súng thế hôm nay lấy gì đây xem à à hôm nay có thêm uh, quần áo này nọ này mấy cái này mình lấy rồi quần áo sẽ cho mình à ông này biết chế tạo cả cánh luôn này ok mình à, giờ đang không có gì để ăn đây trời ơi ok lấy súng đã mấy súng này hôm trước mình bắn rồi hôm nay có thêm hai khẩu súng mới này mình ra đây mình thử thôi mà à ui rồi ui rồi ơi bắn thế này còn gì ăn người mình xem khẩu bài em ạ chết rồi còn một cái khẩu gì nữa này ui khỏi bắn không vỡ tường các bạn ơi rồi ok thì mình uh, xem lắp đạn vào đạn ở đây ok thấy đạn ờ, không thấy đạn à à đây ok thôi mấy cái này để đây đi thì <coughs> là mình à, là mình mặc đồ và đã rồi ờ, mình nghĩ là mình phải đi tìm à, quân đội thôi các bạn mình phải đi à, đi ra ui từ bỏ cái cánh ra xem mặc áo ui áo này áo nhìn như cái cái thằng gì mà giết mấy người ngoài hành tinh ở trong mấy cái bộ phim mà mình hay xem ấy các bạn ui nhìn chất nha ok giờ đi tìm mấy thôi Ok các bạn ơi thì ơi ờ, chết rồi thì mình đã tập hợp được uh, lính của mình đây rồi thì giờ là phải đi tìm ấy thôi phải đi tìm uh, tàu uh, của người uh, người ngoài hành tinh thôi rồi xem mà đi đâu rồi ta ok giờ chắc mình phải đi tìm mấy thằng lính này thì chắc nó sẽ uh, đi theo mình thôi nó chắc nó sẽ tự chạy bộ theo mình thôi giờ biết được tìm ở đâu cái tàu mình nghĩ là nó sẽ không đậu ở trong thành phố đâu sẽ ở đâu đó quanh đây Ôi chết rồi Lính đâu rồi Lính đâu hết rồi What? Ơ Ui Con gì đây Ui Đừng bảo người ngoài hành tinh nha Trời ơi Ơ lính đâu hết rồi What the hell Các bạn lính đâu hết rồi Rồi luôn mình biết rồi đấy Chết rồi thôi Mình nghĩ là nó gần ở gần đây thôi bọn này bọn này sao bọn người ngoài sao nó không đánh mình nhỉ u u u dẫm vào đọc rất dẫm dẫm dẫm vào đọc của bọn người ngoài hành tinh rồi thế này chắc mình quân đội chết hết luôn rồi chắc mình phải đi một mình thôi rồi một viên chết luôn ok mình nghĩ là mình phải đi một mình thôi nhưng mà giờ là mình không biết ở đâu này bọn người ngoài hành tinh ở quanh đây thôi nghĩ là vậy có hai con ở kia rồi thủ đi ra ngoài này em ạ ui cái gì kia ui cái gì này trời ơi ui thôi để mình tắt cái cho, cho đỡ chạy tự động nhảy đã ui rồi bò à rồi quân lính chết hết rồi các bạn chắc mình phải vào đây mình uh, tiêu diệt hết bọn này và phá năng lượng của nó Úi rồi cái tàu to này một mình tôi vào á trời ơi bạn ơi tin được không một mình mình đi vào một cái tàu mà to đùng nhảy à, một con đấy bắt à chúng kìa Úi, chết nha rồi mình nghĩ bọn người ngoài hành tinh này cũng dễ đánh rồi để mình ngắm đây Tên lửa Chúng không chết gì à không trúng à đúng chưa ơ không trúng kìa không trúng nữa đi ui trúng rồi bắn trời ơi các bạn thấy tên lửa tiến sĩ chế tạo xịn xó rồi ơi mày này mà không chết nhỉ thầy trâu đấy ui bắn mấy phát không chết luôn kiểu cái súng kia của mình không súng này đây Cũng là ngựa mình bắn rồi thì mày có chết không mày trời ơi tưởng thế nào rồi hết đạn rồi ui trời tối rồi các bạn ơi mấy con đấy còn bay nữa kìa ui chắc là mình phải đi mình, mình giết nhanh bắn thằng súng này đây mình thấy à, cũng khỏe nhưng mà mấy viên mình chết này chết chết đi một viên cuối rồi luôn không chết luôn các bạn ơi Ôi, súng này không thay được đạn à trời ơi ông già cho mình cái súng đảo à ơ không thay được đạn các bạn ơi rồi luôn ok hiểu rồi súng này súng này súng không thay được đạn nên mấy súng này thay được đạn không ừ. thay được đạn nè rồi thôi kệ đi mình không bắn súng này nữa súng này khỏe hơn nhưng mà yếu nhưng, nhưng mà nó kiểu như là nó không chết được ok mình nghĩ mình à, giết hết bọn vui ở dưới này nhiều thế không biết là có đủ đủ để giết bọn này không mình không có súng nào để sấy này súng này đó, ui rồi gì đây ui ui ui ui ui ui ui người ngoài hành tinh thì đáng sợ vậy ui ui ăn táo vàng mà ok không sao người ngoài hành tinh này người ngoài ừ, một viên chết luôn nha cái này không yếu đâu Không yếu đâu Không yếu đâu À, à nó đang ăn thịt lợn à, Uầy, Đi qua cái độc của nó sẽ bị độc các bạn ạ Cái mà khi nó chết ấy Uầy, Cả một vùng độc ở đây luôn Bao nhiêu thịt lợn đây Con này ăn thịt lợn à Trời ơi Đây là mấy con ở dưới thôi À đây có cái cửa lên trên này nhanh ấy. ô tô bắn một phá tên đuổi em chết không chết luôn bắn cái này ngắm từ xa các bạn đúng rồi chết luôn rồi ôi bắn ui rồi đúng xa đâu im cho mà kìa có một thằng kia mình sẽ ngắm à, bắn ở đâu nó chết không chết không chết luôn mày chết nhà mày chết ốp cũng chết luôn khỏe thế rồi chết <laughs> bạn thấy thế nào khỏe không súng mắt khỏe luôn à, mấy súng kia là ừ, không có đạn rồi như kiểu mấy súng này không có đạn ôi ôi đúng này cũng một viên chết luôn để nó rơi ra những cái gì nhỉ cái vật liệu gì à à cái này là cái chân à cái đuôi của nó cái bộ giáp của nó rồi ok mình là một tay súng gọi là đỉnh cao các bạn hiểu không bọn này tuổi gì tôi thể bay đã bay đi tìm ạ à tìm giết hết ở dưới này đã các bạn dưới này nhiều thế cái tàu này rộng như này thì bao giờ tôi giết hết được bọn này nào không đuổi à vậy nó đuổi mình mà đuổi đi bọn này không đuổi các bạn ơ ừ con này như kiểu là nó bị làm sao ấy này đánh ra đi Ơ, không đánh luôn kìa bạn thấy chưa bọn này bọn hiền à hiền à hiền à đánh không đánh nhau không không đánh không đánh này hay là mình mình đang đội mũ này là nó không đánh nhỉ đánh gì bạn ơi không biết làm sao bọn này không đánh mình nhá mới có một con giống như này nó đánh mình ghê nhưng mà phải giết rồi con to này có đánh mình không ui, ui to đánh mình to đánh mình các bạn chạy chạy, chạy. ui ui con to đánh mình ui rồi tiên sư nhà mày đánh này ui nó bay kìa ui nó cũng bay được giống mình luôn từ từ từ đã anh ơi bình tĩnh từ từ anh ơi từ từ làm cái gì căng vậy đánh chết mình luôn đấy con to này tự ăn táo vàng anh ơi từ con này đánh chết mình luôn rồi đúng là mấy con to to khỏe mà nó kiểu nó nhận nhận thức được đâu là kẻ thù đâu là uh, bạn đấy các bạn đó như mấy cái bọn con con là nó không biết là mình là kẻ thù hay là bạn đấy là nó mới không đánh mình mấy con to này phải phải phải giết các bạn Đúng luôn không cần phải nhặt bắn cái súng này khỏe một phát cho chết luôn hai con ba con đứng kìa hai hay ba con rồi ba con chết luôn nhá chết luôn à hết hết, hết năng lượng về hết năng lượng à, à, đúng đấy đứng đấy tù tù lạp đạn đã bay chơi chơi chơi thích chơi nè u thôi chắc mình đi lên tàu luôn thôi các bạn mấy con này để tí nữa là viện viện quân đến ờ, giúp đi chứ mình mà giết bọn này chắc nó giết cả mình mất rồi ok mình sẽ ở bên này à bên này có mấy con ờ, yếu à con này yếu ok yếu thì mình giết quân yếu thì mình chết luôn và một viên chết mày mày nhiều quái vật đấy nhở nhiều con này ui con này đánh khỏe đấy bọn này cái pháo này nó nổ chết cả mình này các bạn trời ơi làm sao mày mày mày mày mày mày vừa bay vừa đánh bắn súng đánh tao đi này ấy ấy ấy mình phải bắn nó xong rồi mới đánh mình biết rồi mình phải bắn nó bắn nó nó mới đánh nếu mà mình không làm gì là nó không đánh mình cái này đi bắn chết nhà mày nhiều thế Trời ơi là trời Chết này Tất cả những con là bị mình nhắm chúng rồi bắn rồi chết luôn Bay lên phía trước rồi Rồi ok vẫn chết Xa như vậy mà vẫn chết Ui Trên này đông thế Ui ui ui Chết mình rồi Ok Ui, hai con này đánh nhau à? À bọn này còn đánh nhau cơ Rồi đánh mình không? Để nhau không? Ô bọn này hiền này. Bọn này hiền các bạn. Ui ui ui ui ui ui, không phải hiền, không phải hiền, Ui bị lừa, bị lừa, bị lừa. Bọn này. Đau, đau, đau. Ai. Ui bọn này, bọn này không phải là nó không đánh mình đâu, chắc là nó chưa biết mình là kẻ địch ấy mà. Rồi, thôi trong mình ở luôn trên này mất không mang cái súng nào để bắn băng băng băng băng băng băng nên là giờ mới ờ, sấp mặt ra đây ok ui sao sự tướng nào đánh mình vậy ok mình sẽ nhìn xung quanh mấy con này phải giết thì không, không bắn chúng ấy. mày mày con kia ở đâu ở đâu ở đâu ở đâu cái này chết ui mấy con gì nằm ở dưới sàn nhà đấy kia quần áo đây chắc quần áo của nó nằm dưới, nằm dưới sàn nhà nằm dưới sàn nhà á một viên chết luôn ok mình sẽ đi uh, quanh quanh đây mà ui con gì cơ con gì này à bọn này sao bọn ui ui ôi ôi sợ thật đấy ok mình xem à à trên này máy bật đầy trên này luôn con này chắc con này nó kéo mình lên đấy đúng không không kéo à ừ, thử bay lên rồi ớ ừ. mình tưởng con này nó phải cắn vào mặt mình ui ui giật cả mình trời ơi bắn một con nó ra một hàng, hàng đống luôn con này con gì đây ui ui thằng này thằng này biết đi thằng này biết đi lên đời ngay lên đời bay lên rồi có giỏi mới lên đời phải đi nhanh đấy nhở là đứng im đấy chị cho ăn một viên ui trời ơi trong này còn này vỡ mồm không không không trúng được mày này mày mày này con này chưa chết mình cứ tưởng chết rồi cơ bọn này chết hết bởi vì là nó đã biến những cái người kia thành uh, zombie các bạn ạ đó đây là mình đang thay trời uh, cái gì nhỉ thay trời thành đạo à hay hành đạo cái gì bọn to to này không biết có đánh không à ê bay chúng tao đi bọn to to này như kiểu người tốt đấy người ngoài hành tinh tốt hay sao ấy à không cứ người ngoài thì là không có chuyện tốt rồi à? tốt cũng phải biết các bạn đây chắc là người con người đi vào cái độc này bị bị dịch bệnh à ui ui ui con to con to con to con con biết đi con này biết đi uh. ok phải né ngay ra nào bắn nhau bắn nhau ui trời ơi tí mình bắn vào mình Ui, đông lắm, đông lắm các bạn ơi Thà luôn, đông cực kỳ luôn Ui, chạy, chạy, chạy, chạy, chạy, chạy Ui, rồi ôi Đông thế này chắc là Chết rồi Giờ phải đi tìm cái ờ, năng lượng của nó để để mà mình phải phải bắn cái năng lượng của nó đi ấy ui ui chết chết chết mình kể phải phá cái năng lượng của bọn nó đi thì bọn nó mới chết hết được đúng rồi bắn bắn vừa chạy vừa bắn nào vừa bay vừa bắn bắn nào đánh tao đi mỏi mỏi bọn này tuổi run các bạn ạ làm sao mà đánh được vanh mà vanh mc làm nên nhiều thế nhỉ nhiều ngày giờ mình vào cũng có chết không ta thằng lượng này to to lên bắn cho một phát thực cả lũ một, một phát chết đúng một con trong này nhiều lắm mình thấy nhiều lắm Ơ, không không không trúng được bay xuyên qua luôn ơ một viên địa chủ ok giờ mình có súng này bắn liên thanh thôi các bạn bắn liên tục luôn văng văng văng văng văng văng chết hết rồi ui ui à cái năng lượng của bọn nó ở trong kia rồi mình thấy rồi nha mình thấy rồi nha không biết phải không mà mình nghĩ là trong này đây có mấy cái này hay mình đeo vào người cho đỡ à bỏ cánh ra ờ, thì mới khỏe hơn được mặc áo giáp mà mới khỏe được Ê nhưng mà giờ mình phá cái này đi gì Bắn nó còn không nổ à Bọn này Bọn này có đánh mình đấy Có đánh mình đấy nhưng mà Mình phải đánh nó trước nó mới đánh mình chuyện đánh được vành đó. Ôi ơi Mạnh, mạnh, mạnh, mạnh Chết này Ok, có khi mình phá bằng tay các bạn Rồi, cho tràn năng lượng này cho bọn này chết hết đi Trời ơi Ui. Ui. Chúng này không không bắn được Bắn không vỡ À, ở đây mình vứt hết mấy cái độc này vào cho bọn nó chết đi cho bọn nó chết đi mày một viên thôi có dân làng cả sao bọn này bắt bắt cóc uh, gọi là bắt cóc người lên đây để ăn thịt rồi biến thành zombie đây bốn sát người trên ê ông dân làng đi vào ông rồi ông này thủ thư à đây đi vào chạy đi chạy ngay đi tôi đấm ông cho ông chạy chạy ơ chạy à chạy đi ơ trời ơi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi trời ơi à đây giờ mình ấy cho ông ấy đi Ôi. thôi chết rồi ông ấy chết rồi thôi kệ đi đi không đi ở à, thích ở đây làm gọi là làm giáo sư tiến sĩ cho bọn nó sẽ đi uh, tìm xem mà còn không mình giết lốt đó à, trong này còn này ui rồi trong này còn còn nhiều ấy ôi ôi ôi ôi chết rồi mày, mày, mày. à bọn này bị kẹp bọn bị kẹp ở, ở ngoài kia Ui, một con thôi mà giết nó khó thế ấy bắn cho mày cái bắn cho mày cái bắn cho mày cái nha ui không chết luôn kìa à đây đây ok rồi nhảy lên ui rồi ôi a à, bọn này bọn, bắn bọn con con này bắn bọn con con này con con này lâu chết rồi mày mày ui bắn xa thì kia không trúng được rồi à? có cánh mà bay thôi bay lên bay lên này nó không đánh mình ra thôi bọn này chắc mình trả cho quân đội xử lý thôi đó thì mình chỉ là nhiệm vụ của mình là vào đây phá cái cốt lõi năng lượng của bọn chúng thôi thì uh, video của mình đến đây cũng đã hết rồi nếu các bạn thấy thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một uh, đăng ký uh, ngoài ra các bạn uh, comment uh, gọi là cái gì nhỉ mình đang định nói gì thôi thì chỉ cần like với uh, like với đăng ký ủng hộ mình thôi chia sẻ video cũng được ok thì giờ chắc là mình uh, đi về kia rồi mình bay về bay bay về ngôi làng thôi chứ ở đây uh, ờ, mãi cũng uh, mình mình ở đây mình chán mình chả có việc gì để mình làm mình về mình ấy chết chết đói rồi đói rồi đói rồi không bay được nữa rồi bày này bị đói cơ ok thế nhá thì uh, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình hẹn gặp lại các bạn bye bye